Diana Zatikava'cı makul da biết un hay liên minh gái su Diana đẹp sáng trắng da, không nam không mụn và tăng nơi tuyệt tổng nhất Diana rất thích cái sản phẩm collagen này mà mọi người biết không chỉ với là 320 nghìn thì đã có 30 gói như này mà mọi người uống mỗi một ngày hai ly như này thì đảm bảo mọi người là xinh đẹp như cô giáo Diana luôn Trời ơi rất là xinh đẹp, da trắng rất là ngưỡng mộ luôn mà eo ngon đấy uống cái này xong rồi tăng nội tiết tố nó còn là nở ngực này nở vòng ba nữa săn chắc thêm và lại còn giúp cho mọi người là da đẹp dáng đẹp khỏe mạnh mà lúc này là mình rất là tự tin nha mình tiếc gì tiếc nha tuyệt đối không được tự uống collagen